Nhật Hiệu bếp là Paloma Bếp có model là N900B Và đây là nội thất của bếp này Giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem ngoại thất và test những tính năng của nó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 khi nướng các bạn nên cắt mỏng ra vì cái độ hở giữa vỉ nướng này nè với cái mặt trên của bếp nó chỉ khoảng 5 phân thôi nên các bạn phải cắt mỏng ra và khi nướng thì các bạn chỉ việc nêm nếm đồ nướng rồi mình bỏ vào là bật bếp lên là nướng thôi không như cái cách nướng nướng truyền thống khi nướng thì các bạn phải à, đốt lửa than rồi khi nướng là phải lại à, khối bụi rất là bất tiện còn về à, bếp ga Nhật á, thì nó sẽ ưu điểm hơn nhiều so với bếp ga Việt Nam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 <coughs> hoặc là mình vừa sạc vừa sử dụng bếp đều được <coughs> nếu mà các bạn không theo dõi được thời gian sạc á, thì mình có thể theo dõi vào cái đèn hiển thị trên trục sạc này khi sạc pin đầy thì cái đèn này nè nó sẽ sáng xanh lên thì ở bên hông bếp tôi có làm một cái đầu chờ ra để các bạn cắm pin sạc vô các bạn cắm vào nè còn mình cắm vào ổ điện để sạc pin còn về pin sạc thì nó cũng sẽ có cực âm và cực dương